chiếc xe Captiva đời trước đó quý vị nhá. Đời 2011, cuối 2011. Đấy, đăng ký lần đầu 2013 và đã lên form mới rồi. Lên form mới rồi thì chúng ta thấy rằng là cái mặt ga lăng phía trước này nó khác. Đấy, cái hệ thống đèn chiếu sáng khác, bộ vành à, la răng khác, rồi là đặc biệt là động cơ nha quý vị nhá. Động cơ của chiếc xe này đã lên động cơ Ecotech rồi, một trong những cái động cơ thế hệ mới à, rất là tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt nữa là chạy thoát và ờ, rất là bốc luôn quý vị tiết kiệm nhiên liệu bền bỉ và chạy rất là thoát chạy rất là thoát xe đấy là cái ưu điểm của cái dòng máy Ecotech này đấy, so với cái à, hệ thống à, động cơ của thế hệ trước thì động cơ của thế hệ này được cải tiến rất là nhiều luôn cho nên chiếc xe này chạy rất là chắc chắn và rất là bốc quý vị nhá đấy và điều đặc biệt nữa là nó lại tiết kiệm nhiên liệu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 khác hẳn so với các xe đời cũ tích hợp rất nhiều các cái trang bị hiện đại trên chiếc xe này đã có phanh tay điện tử rồi quý vị nhá máy thế hệ mới rồi phanh tay điện tử điều hòa tự động ghế da xịn rồi uh, gương gập điện tự động rồi xi nhan tích hợp trên gương đèn bi công nghệ led siêu sáng Đấy, rất là nhiều các cái tính năng được uh, tích hợp trên chiếc xe này thưa quý vị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 Đấy, kiểu dáng thì hiện đại, thể thao, thời trang quý vị nhá. Bây giờ chúng ta 200 triệu đồng chúng ta mua xe gì bây giờ? Đấy, chỉ với hơn 200 triệu đồng mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe thương hiệu Mỹ. Đấy, 7 chỗ ngồi và điều đặc biệt nữa là cái kiểu dáng của chiếc xe này thì rất đẹp luôn. Đấy, cho nên là chiếc xe này đang cũng đang được yêu chuộng à, trên thị trường Việt Nam. Đặc biệt với cái máy thế hệ mới này thì quý vị và các bạn yên tâm Đấy, nó không giống như các cái động cơ của thế hệ trước cho nên chiếc xe này chạy rất là bền bỉ và chắc chắn hơn rất là nhiều và cái ưu điểm nữa là tiết kiệm nhiên liệu thưa quý vị nhiên liệu của chiếc xe này chỉ nằm trong khoảng từ 7 cho đến 9 lít xăng trên 100 km quý vị nhá cho một động cơ Ecotec, đấy động cơ uh, turbo đấy. cho nên rất tiết kiệm nhiên liệu luôn đấy, và thân vỏ của nó thì chúng ta thấy quay cận cảnh chắc chắn cam kết với quý vị không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này luôn đấy và đã được à, lên cái bộ la răng 18 inch trông rất là thể thao hầm hố và cực kỳ đẹp luôn form dáng đẹp đấy, đặc biệt là cái mặt ga lăng của nó lên thì rất là tuyệt vời luôn ống xả kép đấy. chiếc xe này rất là thể thao thời trang rất đẹp mà giá thành thì cực kỳ hấp dẫn đấy, chỉ bằng tiền thuế của những cái xe à, đắt tiền thôi quý vị nhá 278 triệu quý vị gọi ngay cho tôi Đây tôi quay tiếp tục cận cảnh Cái phía sau bên phụ của chiếc xe này đây Chúng ta thấy chưa Căng đét Các cái viền chỉ từ chạy dọc theo xe đây Chúng ta thấy còn cực kỳ sắc nét không bị mờ nhá Điều đó chứng tỏ là Chiếc xe này chưa hề có một chút ma tít nào trên chiếc xe này luôn Đấy và chúng tôi quay rất là kỹ luôn Với sản phẩm này chúng tôi cam kết với quý vị luôn Máy số gầm đại chất nhá Đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này máy số gầm đại chất luôn xe chạy rất là chắc chắn và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe và quay thật kỹ chiếc Chevrolet Captiva này để quý vị và các bạn theo dõi còn bây giờ xin phép quý vị tôi sẽ đi từng phần chi tiết của chiếc xe này trước hết là tôi truyền tải đến cho quý vị cái mặt cabo của nó đây mặt cabo của nó đây nước sơn còn rất mọng luôn chưa hề có tí ma tít nào và còn rất là khớp khít Đấy, điều đó chứng tỏ chiếc xe này chưa hề bị đâm đụng cam kết với quý vị là chiếc xe này không đâm đụng không ngập nước máy số gầm đại chất đây, cái đèn bi của nó đây ấy công nghệ đèn bi siêu sáng của mỹ đấy, kể cả đèn gầm phía dưới là đây cũng sáng trưng luôn đấy, cái mặt ga lăng của nó đây đã lên form mới rồi nhìn như kiểu audi đấy, thiết kế theo dạng uh, lưới tản nhiệt của xe audi rồi nhìn khá là đẹp luôn và hầm hố một chiếc xe còn rất mới luôn quý vị nhá đây từ các cái rằng các cái ờ, mặt ga lăng của nó đều rất là đẹp luôn đây cái đèn pha phía trước bên lái thì quý vị cũng trong veo luôn không có bị hèn như là mới tinh ở hãng ra luôn quý vị nhá kể cả cái đèn gầm phía dưới này vậy ba đợt sốc thì đây không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay là bị ờ, nứt vỡ gì đâu quý vị hay bị đắp ma tiết gì đâu quý vị ạ tên tư nhân chính chủ bao rút hồ sơ vận chuyển bao rút hồ sơ rất là nhanh chóng cho quý vị luôn đây tôi quay cận cảnh cái sườn bên lái của để quý vị các bạn chiêm ngưỡng chiếc xe này rất đẹp luôn Đấy, giá thì chỉ bằng một em morning thôi quý vị nhá đây lốp của nó đây ấy chúng ta còn thấy còn 80 phần trăm nhá điều đặc biệt nữa là cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy sáng trưng nhá Mặt la răng thế hệ mới, mặt la răng 18 inch rồi quý vị nhá, rất là to, khỏe khoắn và thể thao nhá. Mặt la răng của những chiếc xe chỉ 15 16 thôi nhưng mặt chiếc la răng của chiếc xe này là la răng 18 inch rồi nhá, la răng à, của các cái dòng xe thế hệ mới bây giờ chủ yếu 18 19 thôi quý vị nhá. Đây, khoang lốp đây, chúng ta nhìn keo phủ sần của nhà sản xuất kia vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá. Đấy và cận cảnh chiếc xe này để quý vị xem. Không có một chút ma tít nào đâu quý vị nhá. Đấy, và điều đặc biệt nữa là nó cũng sẽ không có một vết mọt mục nào luôn quý vị nhá đây đấy đây mà chúng tôi vừa rửa xong nhá đây keo phu sân của nhà sản xuất đây Ý, chúng ta thấy vẫn còn sáng trưng trừng trừng luôn một chiếc xe theo tôi đánh giá còn rất mới cơ mà thưa quý vị đây lốp sau đây cũng còn đến 7 80 phần trăm quý vị nhá đấy khoang lốp đây các con ốc này chưa một lần mở nha quý vị nhá giảm sóc chưa một lần thay đây keo phủ sần của nó đây vẫn dày bịch và sáng trưng luôn quý vị nhá không có bị mọt mục đâu thưa quý vị đây là răng của nó đây phanh là phanh ABS quý vị nhá chống trơn chống trượt rồi đổ đèo ngang dốc đầy đủ hết quý vị nhá đấy và bây giờ sẽ là cận cảnh phía sau đấy cái đèn hậu phía sau vẫn là đèn zin theo xe từ đầu quý vị nhá kể cả đèn phía trước cũng vậy vẫn là đèn zin theo xe từ đầu quý vị nhá một chiếc xe hầm hố rộng rãi 8 chỗ ngồi 7 chỗ ngồi đấy mà giá thì chỉ có hơn 200 triệu đồng bây giờ chúng ta mua xe gì nó đời cao form mới quý vị nhá đấy cabo kép à, ống xả kép đây cái đèn hậu phía sau bên lái bên phụ này cũng vậy cũng vẫn là đèn zin theo xe từ đầu đấy cái lốp sau bên phụ đây cũng còn 7 80 phần trăm luôn đấy các con ốc này đây cũng chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết đâu keo phủ sân của nhà sản xuất dày bịch sáng trưng không có dấu hiệu gì của sự ừ, mọt mục đâu quý vị nha mặt la răng của nó đây và chính giữa là cái biểu tượng vẫn là là răng xịn theo xe nhé Chưa bị phết phẩy sân nội vào đây một chút nào đâu nhá Và cũng không có một vết xước hay là bị nứt vỡ gì đâu quý vị nhá Đấy, xi nhan được tích hợp trên gương Đấy, gương cụp tự động Đấy, cái lốp trước đây Đấy, rất là đẹp luôn Đây khoang lốp phía trước đây Đó, chiếc xe này tôi mua về mới rửa qua nước lã này là quay trực tiếp truyền tải đến cho quý vị luôn rồi Anh nhanh tay nhất thì sẽ được sở hữu chiếc xe này Với giá thành theo chúng tôi đánh giá như thế là quá hợp lý luôn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 thì mới đánh giá được đến cái chất lượng của chiếc xe này và chúng ta đưa ra quyết định mua xe của mình nó mới chính xác được đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa ra đường bây giờ là mất tiền rồi quý vị nhá đấy là mất công mất buổi rồi đấy với các sản phẩm này chúng tôi đều cam kết với quý vị luôn đấy, có như thế nào chúng tôi miêu tả như vậy với chiếc xe này chúng tôi cam kết quý vị không đâm đụng không ngập nước thân vỏ nội thất cực đẹp luôn máy gầm đại chất đó rất là đẹp Còn bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào nội thất bên trong của chiếc xe này Đây, đi vào nội thất bên trong của chiếc xe này thì chúng ta cũng mới thấy cái độ chất của chiếc xe này Đây, mặt bàn thờ đã được thay đổi rồi quý vị nhá Chính giữa của nó đây là người ta đã bọc titan Đấy, nhìn rất là đẹp luôn Đấy, đây, cái mặt bàn thờ đây, rất đẹp luôn Điều hòa tự động nhá Và đã được nâng cấp lên hộp số 6 cấp nhá Rất là mượt mà luôn Ghế là ghế da xịn luôn quý vị nhá Hộp số 6 cấp rất là mượt mà luôn quý vị nhá điều hòa tự động nhá quý vị nhá đây đến cái da xịn của nhà sản xuất vẫn còn này đấy, hộp số là hộp số 6 cấp này đấy chúng ta thấy cho nên chiếc xe này chạy rất là bốc và mượt mà luôn đây các con ốc này các cái hốc cửa của nó đây sáng trưng đây sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn đó một chiếc xe còn cực kỳ mới luôn trần của nó đây ấy chúng ta thấy trần nỉ nguyên bản không một vết sờn sáng trưng như mới tinh Ghế thì đây vẫn là ghế da xịn của nhà sản xuất từ đầu Không bị rách vá hay là không bị nhăn nheo gì đâu quý vị nhá Đây các con ốc này như vậy chiều lần mở Đây chúng ta nhìn cái chốt cửa này như vậy Sáng trưng luôn Đây bậc bước đây Người ta còn chưa bọc bọc bóc hết đi lông này quý vị này Đấy Người ta còn chưa bóc hết đi lông này quý vị này Đấy đây bây giờ để tôi bóc Đó chúng ta thấy từ cái bậc bước này Đây cái, cái tab bị cửa đây Đã được dán phím chống nắng Vecun rồi nha quý vị nha Một thương hiệu kính chống nắng của Mỹ đấy rất là tốt đắt lắm đấy đây kể cả cái tay cửa đây chúng ta thấy cũng không một vết mờ nha quý vị nhá đấy sáng trưng cả một lượt luôn keo chỉ thì không tính đến rồi các bạn cam kết zin đến 100% các con ốc này đây vẫn còn sáng trưng luôn nha quý vị nhá kể cả phần phía dưới này đây không bị xuống màu chưa nói là mọt nha quý vị nhá đây đấy chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta cũng biết luôn chiếc xe nó chất lượng như thế nào đây các cái tay vô lăng này không bị mòn mờ một chút nào luôn quý vị nhé đây như vậy đấy rất là kỹ vành vô lăng vẫn là là là da xịn của nhà sản xuất từ đầu nhé chưa bị sức hay là bị xước một tít chút nào quý vị nhá đấy hệ thống điều hòa tự động này các nút bấm các phím bấm này đấy, rất là đẹp luôn thưa quý vị quý vị liên hệ ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này đây hàng ghế thứ hai đây vẫn là da xịn của nhà sản xuất nha quý vị nhá đó tắp bị cửa sau đây nhựa mới tinh các cái tay cửa đây không một vết xước đó keo chỉ đây các con ốc này chưa lần mở đâu quý vị các con đây keo chỉ đây đấy rất là đẹp luôn và bây giờ tôi sang phía bên lái để truyền tải đến cho quý vị những hình ảnh tốt nhất những hình ảnh chân thực nhất của chiếc xe này đây gương kính chỉnh điện gương cụp điện tự động đấy, rồi là <clears throat> chúng ta thấy các cái phím bấm lên xuống kính đây các cái tay cửa đây còn quá đẹp luôn quý vị nhá đấy đây các cái con ốc này đây chưa một lần mở đây các cái chốt của nó đây tem của nhà sản xuất đây các cái chốt cửa đây ghế là vẫn là ghế da xịn nha quý vị nhá đó còn rất đẹp luôn trần nỉ mới tinh Đấy, một chiếc xe còn cực kỳ là mới chỉ tiền bằng tiền con Innova hai lẻ bảy lẻ tám thôi nhưng mà chúng ta sử dụng chiếc xe này thì quá tuyệt vời luôn đây hàng ghế thứ hai cũng như mới tinh đây quý vị nhá ấy không bị à, sờn không bị rách rồi là không bị xuống màu sơn nhá không bị xuống màu da nhá hàng ghế thứ ba thì cam kết quý vị là như kiểu là chưa có người ngồi nhá quý vị nhá hàng ghế thứ ba này đấy cực kỳ đẹp luôn quý vị, quý vị. đấy chân của nó đây rất là đẹp tắp đi cửa sau đây đấy, đấy bọc titan nhìn rất là hiện đại luôn cánh cửa sau keo chỉ của nó đây Đấy, không mất một phân keo sợi chỉ nào Tôi quay cả gầm các thứ đầy đủ hết cho quý vị luôn Và bây giờ là đến cái cốp sau Đây, cốp sau của nó cũng mới lắm quý vị ạ Đây, nhựa của nó đây Đấy, cốp sau nó chưa bị xước một tí nào luôn Keo chỉ của nó đây Đấy Con ốc này chúng ta thấy chưa mở nhá, Con ốc này như vậy, chưa mở Hai bên của nó đây, đinh tán đây. Đó. Chúng ta chuyển video này cho thợ Người ta xem qua hình ảnh người ta cũng đánh giá được chất lượng của xe rồi nhá quý vị nhá hoàn toàn yên tâm đấy đây hộp cảnh báo mình biết còn hết đây quý vị này đấy rất là tiện luôn hộp đồ hộp cảnh báo đủ hết thưa quý vị đấy à, hai bên thành của nó này không một vết xước đấy, hai bên thành này cũng vậy không một vết xước ghế ra thì như kiểu chưa có người ngồi đấy ghế hàng ghế thứ ba này như kiểu chưa có người ngồi quý vị nhá trần đây sáng trưng luôn đấy, rất là kỹ cho quý vị luôn quay được chỗ nào tôi quay thật kỹ cho quý vị luôn quý vị đó rất là đẹp luôn bây giờ là đi vào cái phần quan trọng nhất của chiếc xe phần linh hồn đây đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào cái chân ga chân phanh này chúng ta biết luôn này chân ga chân phanh chân côn này tất cả mọi thứ vẫn còn sắc nét luôn quý vị nhá máy đại chất đây là cái cam kết của chúng tôi đây đó chúng ta thấy chưa đấy quá là đẹp tắp bị cửa kìa bây giờ là tôi nổ máy Đấy, trần này ôi với cứng cực cực này phanh là phanh tay điện tử nhá quý vị nhá này phanh tay điện tử này Đấy, giống các cái xe thế hệ mới bây giờ nhá hộp số là hộp số 6 cấp những cái chiếc xe kia chỉ là 5 cấp thôi quý vị nhá hộp số 6 cấp thì quá tuyệt vời luôn thưa quý vị đó thì nó sẽ âm thanh cực hay luôn quý vị nhá âm thanh quá hay luôn như mới luôn quý vị này nhìn thấy chưa quá đẹp luôn vành vô lăng này. Đấy, mặt vô lăng Đấy, hốc cửa này tắp đi cửa này Đấy, còn bây giờ tôi mở máy ra Đấy Máy đại chất đứng gần không nghe thấy tiếng máy nổ luôn quý vị nhá Chúng tôi đang đứng gần chiếc xe này đây Không nghe tiếng máy nổ luôn Đấy Đây Máy thế hệ mới Ecotech với hộp số tự 6 cấp quý vị nhá tiết kiệm nhiên liệu đó điều hòa tự động đây răng của nó đang vẫn là sơn zin nha quý vị máy đang nổ nhá máy nổ cực êm luôn không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá đây rằng nó đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị đinh tán đây đấy rằng đây quý vị tất cả mọi thứ tem của nhà sản xuất đây rằng đây đỗ bấm đây đấy các đinh tán đây zin đét luôn kể cả cabo lại như vậy đây lỗ, lỗ tròn xoa đây quý vị nhá keo chỉ đây đấy tem của nhà sản xuất đây quý vị nhá đấy keo chỉ đây đấy hàng trưng đây các con ốc này vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất luôn quý vị nhá chưa một lần hạ cabo để đấy đâu nhá quý vị nhá đây các sơn dấu của nhà sản xuất đây vẫn còn luôn quý vị nhá đấy máy đang nổ nhá đây kể đến các cái giảm sóc này nhá quý vị nhá cũng còn zin đét luôn chưa một lần thay đâu quý vị nhá đấy máy là máy ecotech máy thế hệ mới đã xài turbo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 Trước khi kết thúc video này thì một lần nữa tôi lại lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài và một chút cái nội thất bên trong để tổng hợp lại à, để quý vị theo dõi nhé. Sau đó chúng tôi xin được kết thúc video giới thiệu xe này ở đây. Đây chúng ta thấy Sơn xi si quá đẹp, kiểu dáng quá đẹp, quá hiện đại. Innova 207, 08 bây giờ cũng ngang tiền con này rồi. Tội gì chúng ta đi Innova form dáng cũ đúng không ạ? Kiểu dáng xe này như CX5. Đấy, đẹp hơn cả Fortuner luôn. Đấy rất nhiều các trang bị hiện đại như như là chống trơn chống trượt đổ đèo ngang dốc đấy, rồi là phanh tay điện tử đấy hộp số hộp số 6 cấp đấy, đi rất là mượt luôn và cam kết quý vị là chiếc xe này máy gầm số đại chất nhá quý vị nhá đây ghế da xịn điều hòa tự động đầy đủ hết quý vị đây rất đẹp đó tắp đi cửa đây đó